Thời thịnh thế trinh quán chi trị và khai nguyên thịnh thế thời nhà đường Người dân thịnh hành tín ngưỡng thờ phụng Phật Di Lặc Hoàng đế Đường Thái Tông đã ngự bút viết lời tựa cho quyển Di Lặc Phật học bản dịch chữ Hán Đường Cao Tông, Đường Huyền Tông sùng tính Phật Di Lặc Bài viết Phật về việc tại sao Huyền Trang đi Tây Trúc thỉnh kinh và sự truyền thừa Hoàng Dương tín ngưỡng thờ phụng Phật Di Lặc ở vùng Á Đông. Nguyên do Huyền Trang đi Tây Trúc thỉnh kinh Sách Đại Đường Cố Tam Tạng Đại Sư Hành Trạng có ghi chép rằng Pháp Sư từ nhỏ thường nguyện sinh vào nơi Phật Di Lặc Đến khi du hành sang Tây Phương Lại nghe huynh đệ vô trước Bồ Tát cũng nguyện sinh vào Sử Đa Thiên để thờ phụng Phật Di Lặc Và đều được như ý nguyện, đều có chứng nghiệm Nên Ngài càng cố gắng Trước khi Ngài du hành sang phương Tây Ngài hầu như đã học hết Phật học của Trung Quốc rồi có thể thấy cả đời Huyền Trang tín ngưỡng Phật Di Lặc. Năm 13 tuổi, Huyền Trang xuất gia ở chùa Đại Từ Ân ở Trường An và bắt đầu nghiên cứu Phật học. Ông đã bái phỏng các danh sư, dần dần tinh thông tất cả các kinh điển Phật gia đường thời ở Trung Quốc. Bộ sách này cũng ghi chép, Pháp sư đã đi thăm các bậc danh sư, nghe các thuyết pháp của họ, suy nghĩ kỹ về những lý của họ thấy mỗi người có những lý giải khác nhau theo tông phái của họ. Ngài kiểm nghiệm ở các thánh điển cũng ẩn hiện những chỗ khác biệt. Trong quá trình nghiên cứu sâu về Phật học, Huyền Trang phát hiện ra trong các kinh điển Phật giáo ở vùng đất người Hán có rất nhiều nhầm lẫn. Ông quyết tâm đến Ấn Độ cổ để học tập Nguyên Văn Du và Sư Địa Luận do Đích Thân Phật Di Lạc truyền để làm rõ những nghi hoặc. Tăng nhân nổi tiếng đời trước là Tăng Duệ, 355-439 đối với các vấn đề nghi vấn trong kinh Phật cũng có tư tưởng giải quyết nghi hoặc này là ở Phật Di Lặc. Sau đọc khắp các thư tịch, thăm hỏi khắp các danh sư, Huyền Trang vẫn khó giải thích được những điều nghi hoặc. Phương pháp giải quyết tự nhiên sẽ là đi sang Tây Trúc cầu Pháp và diễn kiến Phật Di Lặc. Thế là năm 629, Huyền Trang đi xuất hành đi Tây Phương Thỉnh Kinh, ròng rã ba năm bộ hành lặn lội mấy dạng dặm gian khổ, cuối cùng cũng đã đến đích. Chùa Nananda, trung tâm nghiên cứu Phật học của Ấn Độ cổ. Sau đó Huyền Trang đi chu du rất nhiều quốc gia trên lục địa Ấn Độ và nổi danh lừng lẫy ở Ấn Độ cổ. Sự hoàng dương tín ngưỡng Phật Di Lặc ở Trung Quốc và các nước Á Đông. Sau khi ở Ấn Độ cổ học thành tài, Huyền Trang khởi hành về nước Hồng Dương tín ngưỡng Phật Di Lặc. Nam Trinh Quán thứ 19, năm 645 Huyền Trang trở về đến kinh thành Trường An, được đường Thái Tông đón tiếp long trọng. Chuyến Tây Du của Huyền Trang trải dài 16 năm đã thỉnh kinh thành công mỹ mãn. Đường Thái Tông ủng hộ Huyền Trang dịch kinh, lập ra diện phiên dịch kinh để ủng hộ việc dịch thuật. Sách Tùy Đường Phật Giáo Sử Luận Cảo đã đánh giá về công việc dịch thuật thời nhà đường rằng Nhân tài ưu tú xuất sắc, bản gốc hoàn chỉnh đầy đủ, nơi dịch thuật được tổ chức chặt chẽ, luật lệ tiến bộ ở bốn phương diện. Bộ sách cũng ca ngợi ảnh hưởng của việc dịch thuật của triều đường trong lịch sử dịch thuật Trung Quốc. Đường Thái Tông còn ra sắc lệnh xây dựng chùa Đại Từ Ân để thờ cúng kinh Phật. Năm trinh quán thứ 22, Huyền Trang hoàn thành phiên dịch 100 quyển du và sư địa luận bộ kinh thư pháp tướng tôn của tín ngưỡng Phật Di Lặc dần lên Thái Tông ngự lãm. Hoàng đế tay cầm bộ kinh này ca ngợi rằng chân kinh không bị mất chân thực Thái Tông đích thân ngự bút viết lời tựa cho bộ kinh thư, đặt tên là Đại đường Tam Tạng Thánh Giáo Tự, tổng cộng 781 chữ. Quyền Trang cùng đệ tử Quy Cơ và các cao tăng dốc sức Hồng Dương tín ngưỡng Phật Di Lặc. Thời đại đường thịnh thế, quy mô truyền bá tư tưởng Phật gia Di Lặc rộng lớn chưa từng có, quan lại đều rất tin vào nhân quả, liêm khiết phụng sự diệt công, bách tính tu thân hướng thiện, phong tục dân chúng thuần phát, nền chính trị từ trên xuống dưới đều trong sạch minh bạch, xã hội an định. Đây chính là thời mà đêm ngủ không đóng cửa, đi đường không cần mang đồ ăn. Lạc Dương ở miền Đông Thịnh Hành tạo tượng Phật Di Lặc, từ việc tạo tượng Đại Phật Lạc Sơn bắt đầu vào những năm hai nguyên, có thể thấy phần nào sự sùng tính của người thời nhà đường đối với Phật Di Lặc. Quyền trang và Khuy cơ từ việc phiên dịch kinh Phật đã khai sáng ra Pháp tướng Tông trong Phật giáo Trung Quốc. Tín ngưỡng Phật Di Lặc của Pháp Tướng Tông đã ảnh hưởng sâu sắc đến các tông phái như Hoa Nghiêm Tông, Luật Tông và Thiền Tông đệ tử của Huyền Trang là Khuy Cơ được tôn xưng làm thủy tổ của Pháp Tướng Tông. Truyền nhân của Khuy Cơ là Huệ Chiểu là Nhị Tổ, Trí Chu kế thừa Huệ Chiểu là Tam Tổ. Sau đó, Pháp Tướng Tông do ảnh hưởng của loạn An Sử và Hội Xương Diệt Phật nên về cơ bản đã biến mất ở Trung Quốc nhưng lại được lưu truyền tiếp tục ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Năm 628, thời Tam Quốc của Hàn Quốc gồm ba nước Cao Câu Ly, Tân La và Bát Tế. Dương tôn nước Tân La là Diên Trắc, Quân Chực đến Trung Quốc du học. Sau khi Huyền Trang đi Tây Du thỉnh kinh trở về, Diên Trắc trở thành đệ tử của Huyền Trang. Sau này đệ tử của Diên Trắc là đạo chứng đã truyền bá tín ngưỡng Phật Di Lặc ở nước Tân La, đặt định Pháp tướng tông của Tân La, chính là Pháp tướng tông Hàn Quốc lưu truyền đến ngày nay. Pháp môn này coi Pháp sư huyền trao của Trung Quốc làm nguyên tổ, coi Pháp sư Diên Trắc làm tông tổ. Tượng Đại Phật Di Lạc Chùa Phụng Ân, Bông Ghê Ung Sa, ở Hàn Quốc, ảnh Di Sườn Tham. Năm 717, tăng nhân Nhật Bản là Huyền Phưởng, Gen, được Thiên Hoàng phái đến triều đường. Huyền Phưởng đã du học ở Trường An 18 năm, theo vị tam tổ trí chu của Pháp tướng Tông nghiên cứu lý luận Phật học năm 735, Huyền Phượng quay trở lại Nhật Bản, lấy chùa Hưng Phúc ở Nại Lương, Nara làm cơ sở để truyền bá tín ngưỡng Phật Di Lặc Pháp Tướng Tông Nhật Bản. Tăng nhân Nhật Bản Huyền Phượng được tôn là truyền nhân đời thứ tư của Pháp Tướng Tông Trung Quốc. Sau khi Pháp Tướng Tông Trung Quốc bị biến mất, Pháp Tướng Tông Nhật Bản vẫn lưu truyền đến ngày nay. Ý nghĩa của tín ngưỡng Phật Di Lặc trong lịch sử đối với hậu thế Tín ngưỡng Phật Di Lặc trong lịch sử Trung Quốc chủ yếu chia làm tín ngưỡng Di Lặc thượng sinh và tín ngưỡng Di Lặc hạ sinh. Những người tín ngưỡng Di Lặc thượng sinh mong muốn được giảng sinh vào nội diện, tịnh thổ của Đâu Xuất Thiên, cũng gọi là Sử Đa Thiên, trước khi Phật Di Lặc hạ thế, trở thành đệ tử của Phật Di Lặc cũng gọi là Từ Thị. Còn những người tín ngưỡng Di Lặc hạ sinh thì mong muốn khi Phật Di Lặc đến thế gian chính pháp như trong dự ngôn của Phật Thích Ca Mâu Ni, sẽ theo Phật Di Lặc hạ thế tu luyện và phổ độ chúng sinh. Đại đa số những đệ tử Pháp Tướng Tông ở Trung Quốc thời nhà đường là tín ngưỡng Di Lặc Thượng Sinh. Bản thân Huyền Trang thì tín ngưỡng Di Lặc Thượng Sinh và cả Di Lặc Hạ Sinh. Pháp tướng Duy thức học quá ưu thâm sâu huyền diệu khó học, từng cực thịnh một thời ở kinh đô Trường An nhà đường, đến đời tan tổ trí chu trở đi, bị ảnh hưởng của các nhân tố chính trị, loạn an sử và vũ tông diệt Phật, pháp tướng tông dần dần suy yếu và mai một ở kinh đô nhà đường. Cùng với sự chìm lắng của pháp tướng tông, tín ngưỡng di lạc thượng sinh đã mất đi động lực, khiến cho tín ngưỡng tịnh thổ đâu suốt sau này dần dần bị tín ngưỡng tịnh thổ Tây phương thay thế. Tuy nhiên Pháp Tướng Tông được đệ tử của Diên Trác truyền đến Tân La, Triều Tiên, được đệ tử của Trí Chu truyền đến Nhật Bản và phát triển đến ngày nay. Thời nhà đường, giữa tín ngưỡng tịnh thổ Phật Di Lặc của Pháp Tướng Tông và tín ngưỡng tịnh thổ Tây Phương của Phật A-di-đà đã có rất nhiều tranh luận. Thực ra trong lịch sử, tu hành ở các tông phái khác nhau đều là đặt cơ sở cho thời mạt kiếp trong tương lai Phật Di Lặc trụ thế chính Pháp, theo lời Khải Huyền trong Kinh Thánh là làm chứng cho đạo của Chúa. Tâm nguyện trước khi viên tịch của Huyền Trang là giảng sinh vào nội diện Đâu Xuất Thiên, Ông còn kỳ vọng khi Phật Di Lặc tương lai hạ sinh nhân gian sẽ theo Phật hạ thế, trở thành đệ tử của Phật Di Lặc, chứng đắc chính giác. Lúc diên tịch, Huyền Trang nói, Huyền Trang việc cần làm đã hoàn thành, không nên ở lại lâu. Nguyện những phúc huệ đã tu được hồi thí cho những chúng sinh hữu tình, cùng các chúng sinh hữu tình trở thành thuộc quyến của Phật Di Lặc ở Sử Đa Thiên, thờ phụng từ tôn. Khi Phật hạ sinh, cũng nguyện theo xuống làm Phật sự rộng khắp cho đến vô thượng Bồ Đề. Trích Đại Đường Đại Tự Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện Có thể thấy, tín ngưỡng của Huyền Trang không coi việc thăng lên nội diện của đâu xuất thiên làm đệ tử Phật Di Lặc là mục đích cuối cùng. Ông còn muốn vào thời mạt Pháp theo Phật Di Lặc hạ thế, làm đệ tử của Phật Di Lặc ở nhân gian, trợ sư Hồng truyền Phật Pháp. Khi nhân đời đường bạch cư dị, 772-846 cũng từng nói Thường ngày đêm thắp hương trước Phật, dập đầu phát nguyện Mong muốn đời sau sẽ cùng với hết thảy chúng sinh Thượng sinh Phật quốc của Phật Di Lặc Và theo từ thiện hạ giới, đời đời kiếp kiếp Theo từ thị vĩnh viễn thoát đi sinh tử Cuối cùng tu thành đạo vô thượng Xem ra, bạch cư gì giống với huyền trang đều có tín ngưỡng di Lặc thượng sinh và tín ngưỡng di Lặc hạ sinh Lý Bạch 701-762 có sáng tác bài thơ đáp Hồ Châu ca diếp tư mã dấn Bạch Thị Hà Nhân rằng Thanh liên cư sĩ trích tiên nhân Tử tứ tàn danh tam thập xuân Hồ Châu tư mã hà tu dấn Kim túc như lai thì hậu thân Dược thơ Thanh liên cư sĩ trích tiên nhân Quán rượu ẩn danh ba chục xuân Tư Mã Hồ Châu đâu cần hỏi Kim Túc Như Lai tức hậu thân Trong đó, thanh niên cư sĩ Lý Bạch nói với Hồ Châu Ca Diếp Tư Mã rằng Ông là trích tiên nhân, ông tiên bị gián đầy Các nhà thơ lớn đương thời như Hạ Tri Chương, Đỗ Phủ cũng thường gọi Lý Bạch là trích tiên nhân Thi tiên Lý Bạch có thể thực sự là thần tiên hạ phàm Trong thơ, Lý Bạch còn nói với Hồ Châu Ca Diếp Tư Mã rằng tương lai ông sẽ là Kim Túc Như Lai. Trong các dự ngôn về thời mạt Pháp, vị Như Lai xuống thế gian là Phật Di Lặc. Kim Túc Như Lai ở đây có lẽ là Phật Di Lặc trong dự ngôn Phật giáo, đến thời mạt Pháp đến thế gian cứu thế. Trong rất nhiều kinh luận Phật học có ghi chép rằng Phật Thích Ca Mâu Ni đem chính Pháp phó thác cho Phật Di Lặc, từ thị, dí như điển tịch thiền tông truyền Pháp chính tông ký có viết. Đức Phật gần đến ngày quá lại nói với ca diếp rằng Ta đem kim lũ tăng ca lê y giao cho con Các con truyền nhau trao cho Phật từ thị Đợi đến khi Ngài xuất thế Cần giữ gìn cẩn thận Vào thời kỳ mạt Pháp Phật Di Lặc kế thừa y bác của Phật Thích Ca Mâu Ni quảng độ chúng sinh Do đó Phật Di Lặc cũng rất tự nhiên được tất cả các chính pháp môn cùng tính phụng sùng kính Ba chữ Hà Tu Dấn, đâu cần hỏi, trong bài thơ rất tuyệt kinh Phật có viết Khi qua ưu đàm bà La Khai nở, dương của dạng dương chuyển luân thánh dương đến thế gian phổ độ chúng sinh Theo thiên cổ anh hùng Lý Bạch Tác phẩm Đại Bằng Phú Giang danh thiên hạ Thanh liên vốn có nguồn gốc từ Tây Dực Trong tiếng Phạn gọi là Hoa Ưu Bát La Cũng có tên là Hoa Ưu Đàm Bà La Trắng xanh rõ ràng, không nhiễm bụi trần Lý Bạch tự xưng là thanh liên Và nói rõ Kim Túc Như Lai thi hậu thân ngụ ý rằng khi qua ư bát la khai nở, Lý Bạch sẽ là chuyển luân Thánh Dương đem theo chân lý như ý đến thế gian. Vì Hồ Châu Tư Mã tự xưng là ca diếp này, nếu quả thực là ca diếp thì trên giai măng trọng trách đem y bát của Phật Thích Ca Mâu Ni chuyển cho Phật Di Lặc thì phải biết thân phận tương lai của Lý Bạch, đâu cần hỏi nhiều. Xem ra ba chữ Hà Tu Dấn mà Lý Bạch dùng trong bài thơ là có nguyên nhân này năm 2003 phát hiện ra bản thảo viết tay của Newton, trong đó tiết lộ dự ngôn trong Kinh Thánh là xảy ra ở thế kỷ 21. Đồng thời dự ngôn thời kỳ cuối cùng này sẽ có thánh giả giáng lâm xuống trái đất. Đến lúc đó, bản thân Newton có thể trở thành thánh đồ mới đến thế gian trợ giúp thánh giả. Phải chăng Lý Bạch, Huyền Trang, Bạch Cư Dị và Newton trong lịch sử ngày nay cũng lại đến thế gian rồi